Rồi xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dây quát và hôm nay đồng hồ dây quát chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Olympia Star đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dây quát chúng tôi và vâng, thì như anh em cũng biết rồi Olympia Star cũng là một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới luôn và vâng, hôm nay đồng hồ dây quát chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ với ba phiên bản màu khác nhau và vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh chị em nhé rồi trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ rất rất là chất luôn đây anh chị em này mẫu đồng hồ này hiện tại thì đang có phiên ba phiên bản khác nhau một là màu vàng vàng này màu vàng vàng này hai là màu đờ mi này ba là màu bạc rồi như anh chị em cũng đang nhìn thấy đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất rất là chất luôn à, đây là một dòng đồng hồ Sanemon của thương hiệu OP Sanemon là gì bây giờ tôi sẽ vặn giờ để cho anh em xem là Sanemon nó là gì nhé có một số anh em cũng không biết là đồng hồ Sanemon là như thế nào thì ở à, Sun and Moon thì có nghĩa là ở cái cọc số 6 giờ đây này là có cái mặt gọi là mặt trăng và mặt trời đó ví dụ là khi mình vặn à, thời gian nó trôi đi thì cái phần mặt trời này nó sẽ chuyển động cho anh em đây này ngoài ra mỗi đồng hồ này thì có chức năng là lịch thứ ở cọc số 9 giờ và lịch ngày ở cọc số 12 giờ và có chức năng Sun and Moon ở cọc số 6 giờ và logo ở cọc số 3 giờ rất là cân đối với nhau à, mẫu đồng hồ này được thiết kế là bộ kim số này và cọc số này là màu vàng kim rất là nổi bật trên cái mặt tay hồ màu trắng này phần dây cũng được thiết kế rất là lạ mắt và rất là đẹp luôn đây là phần khóa của em nó đây đây có logo OP đây rồi mã của mẫu đồng hồ này mã của mẫu đồng hồ này là OPA 98023 MKSK và giá là 5 triệu 590 nghìn anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 10% nhé rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt của em nó cho anh em xem đây sai mặt của em nó là 39.6 gọi là 30 40 đi và độ dày của em nó là độ dày của em nó là 8.4 rất là hợp lý luôn nếu mà nói về độ dày của mẫu đồng hồ này thì tôi thấy là rất là hợp lý tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem nào đây anh em này anh em là có cổ tay cứ khoảng tầm 16 17 18 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok rất là được luôn 6 70 cân là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok Đấy, màu vàng lên tay rất là đẹp rồi sang đến mẫu thứ hai trước mắt anh em đây là một mẫu thiết kế là dây vỏ đờ mi dây vỏ đờ mi về chức năng à, của em nó thì cũng vậy thôi à, lịch thứ ở cọc số 9 giờ và lịch ngày ở cọc số 12 giờ và có chức năng sanemon ở cọc số 6 giờ logo cọc số 3 giờ rất là cân đối luôn đây là phần dây khóa của nó đây Đấy. sai mặt của em nó cũng vậy thôi 40 và độ dày là 8.4 rất là mỏng hơn. giá của em đó thì có 5 gọi là 5 triệu rưỡi chưa giảm anh em nhé đây anh em nhìn này lên tay rất là chất luôn này Đấy, mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi chất liệu là thép 316L mặt kính sapphire quá là chắc chắn và quá bền bỉ luôn anh em đã từng đeo thương hiệu OP này thì không phải nghĩ rồi đó là một thương hiệu quốc tế được rất nhiều nước nó nhận thương hiệu đồng hồ này và em nó được bán tại Mỹ thì anh em cũng biết rồi mà thị trường Mỹ thì nó cũng rất là nghiêm ngặt thị trường Mỹ này thị trường Nhật này nó rất là nghiêm ngặt mà mà thương hiệu OP này còn được bán tại đấy thì anh em cũng không phải lo lắng gì về cái chất lượng của mẫu đồng hồ này nữa rồi rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá trẻ trung luôn rất là trẻ trung và vâng, anh em là cứ khoảng tầm 40 tuổi đổ xuống thì hoặc 17 18 tuổi đổ lên cái mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là quá chất rồi quá tuyệt vời luôn vâng đây là một mẫu đồng hồ à, dây vỏ màu trắng luôn mặt đây ồ màu trắng sữa rất là nổi bật này à, ngoài ra thì phần kim số đây là được nung xanh Đấy, cọc số thì lại là màu bạc đồng bộ có phần vỏ ở đây là phần núm này núm này và đã có logo của thương hiệu này ok đây Đấy, phần dây này rất là chắc chắn luôn Đấy, tất cả đều là thép 316L mặt kính sapphire Đấy, chữ sapphire đây anh chị em này chống xước tuyệt đối cho anh em đây phần khóa đây đây là phần đáy của em nó này đây là phần đáy của đồng hồ đây vâng OP thì được phân phối bởi hai nhà phân phối tại Việt Nam đó là công ty Thanh Dung và công ty Trường Hoan hai nhà phân phối tại Việt Nam thì à, ngoài ra mẫu đồng hồ này ở phần đáy thì có các thông số kỹ thuật có tem chống giả của nhà phân phối và à, kem của nhà máy sản xuất luôn rồi tôi sẽ đeo mẫu đồng hồ này lên tay cho anh em xem nhé rồi anh em này lên bàn tay rất là đẹp và trẻ trung luôn nói về chất lượng thì khỏi phải bàn rồi đây tôi sẽ cho nó chạy này Đấy, lên tay quá khỏe khoắn mà quá là năng động mà lịch lãm luôn mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là quá là sang luôn rất là đẹp và từ dây đến vỏ và thiết kế bộ mặt số cũng rất là chất luôn Đấy, rất trẻ trung rất trẻ trung năng động này, anh em này rất đẹp luôn à, mác của em nói đây là OPA 98023 MS giá là 5 triệu 290 nghìn thôi anh em mua online thì chúng tôi sale cho anh em 10 phần trăm thì cũng còn khoảng tầm 4 triệu 7 4 triệu 8 gì đó thôi anh em nhé rồi đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này đây là một chiếc hộp chính hãng Olympia Star đây hộp này là được sản xuất tại Thái Lan nha anh em nhé được sản xuất tại Thái Lan luôn đấy một chiếc hộp chính hãng rất là đẹp đây vâng ngoài ra thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cuốn sách bảo hành cuốn sách bảo hành của em nó đây đây là phần sau để viết các thông số kỹ thuật bảo hành cho em nó vâng ngoài ra thì thương hiệu OP này có các thị trường đây có các thị trường đây vâng à, thương hiệu Olympia chúng ta này thì là thương hiệu của Thụy Sĩ đây cho nên là có logo Shipmade đây này Shipmade đây nhé ngoài ra thì OP này đang được phân phối bán lẻ tại các thị trường khác nhau đây này gồm có này Bangladesh Hồng Kông này Trung Quốc này à, Đài Loan này Lào Pakistan này đây có rất nhiều luôn này ở Mỹ này Panama này UAE này Nhật này Hàn Quốc này Thái Lan Việt Nam đây địa chỉ bảo hành nhé bảo hành trung tâm bảo hành của thương hiệu đồng hồ OP này tại 47 Đinh Tiên Hoàng Hạ quận Hoàn Kiếm Hà Nội và đây bán cả ở Ấn Độ này Malaysia này Singapore Myanmar rất là nhiều các thị trường khác nhau còn ngoài ra đến đây có cả tiếng Nhật này tiếng Tàu tiếng Tây thì à, rất là nhiều ở đây đây tiếng Thái này và rất nhiều các thứ tiếng hướng dẫn cho anh em sử dụng ở đây chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ OP này được bảo hành một năm chính hãng và 5 năm tại cửa hàng giờ bắt của chúng tôi cho nên là anh em mua OP tại cửa hàng chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng gì về hàng nhái hàng giả cũng như là về giá cả mọi cái nữa bởi vì chúng tôi chỉ có bán hàng chính hãng thôi rồi hiện tại mẫu đồng hồ OP này đang bán tại hệ thống đồng hồ dơ quát của chúng tôi đây có địa chỉ này tại tầng uh, trung tâm thương mại dơ đơn này đường Bến Chìm Mỹ Đình Nam Tiền Liêm thành phố Hà Nội này tầng hầm Bixi Savico Long Biên này đó, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Ninh Long Biên Hà Nội đấy anh em nào ở gần đây thì có thể qua trực tiếp để đeo thử anh em nhé đó, ờ, còn nếu anh em nào ở xa thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline đây để chúng tôi kết bạn zalo với anh em để mà gửi sản phẩm cho anh em Đấy, ngoài ra thì Dewatch chúng tôi có cả website đây anh em có thể lên website để tham khảo những mẫu khác nữa cũng có rất nhiều anh em nhé